Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện lại là chuyên gia cố vấn về đầu tư bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc nhà phố, căn hộ cao cấp cũng như bất động sản thương mại. Tôi ờ, làm cái video này để muốn chia sẻ với các bạn cái ờ, cái cách mà mình có thể nhận biết được cái thị trường bất động sản mà đang là ảo hay là đang là thật ờ, để các bạn khi mà có bạn đi đầu tư bạn sẽ an toàn nhất khi đi đầu tư và bảo đảm được cái vốn của mình để mình có cơ hội đầu tư ở cái à, lần đầu tư tiếp theo à, đó là cũng là cái lý do tôi làm cái video này à, để uh, mình sẽ uh, xem xét một vài cái lý do bất động sản có thể tăng giá để mình xem là bất động sản đó tăng thật hay tăng ảo ha thì bất động sản tăng giá thì có lý do là do là có thể là khan hiếm cái nguồn hàng nhu cầu thì nhiều nhưng mà cái bất động sản ít à, thì cũng có thể là làm cho bất động sản tăng giá hoặc là ở à, ngay tại cái khu vực đó sẽ có một cái dự án lớn họ về đó họ phát triển một cái dự án và ở trong đó làm tất cả những cái về giao thông đường xá cầu cống trường học bệnh viện hay tất cả những cái tiện ích dịch vụ ở trong đó thì à, vô hình chung hạ đẩy cái mức giá ở đất à, và cái nhà ở xung quanh cái khu vực đó nó tăng lên mức giá cao hơn thì đó cũng là cái bất động sản mà là số thật còn đối với những cái à, bất động sản mà số ảo thì do có thể là do thông tin của chủ đầu tư họ có thể là ừ, họ à, tạo những cái thông tin mập mờ để có thể là bắt tay với lại ờ, giới đầu cơ hoặc là giới môi giới để có thể làm giá ở cái khu vực đó để có thu được cái khoản lợi nhuận của họ ha thì ờ, để mà làm rõ cái vấn đề này thì chúng ta sẽ phân tích những cái tín hiệu mà mình sẽ xem được là bất động sản đó nó đang ở cái mà sốt thật hay là bất động sản sốt giả ha thì ờ, đối với cái thị trường mà là sốt thật thì bạn sẽ thấy được các tín hiệu như sau Ờ, bất động sản nó sẽ tăng giá khoảng từ 30 tới 50 phần trăm ở trong cái thời điểm mà khoảng là từ vài quý tới một năm ở ờ, khu vực đó nó sẽ hạ tầng cơ sở hạ tầng giao thông tất cả mọi thứ nó sẽ phát triển về tiện ích dịch vụ tất cả dân cư cũng sẽ đổ về đó sinh sống thì đó cũng sẽ tạo cho cái đà tăng của bất động sản tại vì họ có nhu cầu họ ở họ sẽ mua bán họ sẽ mua đi bán lại thì À, bất động sản sẽ tăng lên à, đó là cái à, dấu hiệu của thị trường mà bất động sản số thật còn đối với mà số ảo thì nó cũng sẽ có những cái dấu hiệu sau đây ví dụ như là bất động sản có thể tăng cả trăm phần trăm trong vòng vài tháng hoặc là sẽ tăng liên tục trong theo từng giờ ha còn giá sẽ nhảy liên tục theo giờ hoặc là uh, bạn sẽ thấy được cái hiện tượng mà nhà nhà mua bán người người mua bán đó là cái hiện tượng mà là sốt ảo và uh, có thể là môi giới họ sẽ gọi điện thoại họ chào mời bạn uh, có một cái dự án rất là uh, hấp dẫn của chủ đầu tư lớn uh, họ đang có cái dự án tại khu vực này và giá đang rất là rẻ thì bạn cũng phải uh, xem xét được là xem rằng cái cái thông tin đó có thật hay không à, có sự xác nhận của chính quyền hay không hoặc là bạn sẽ thấy ở trên những cái con đường và hả đi vào cái dự án đó là tất cả những cái băng rôn quảng cáo về cái dự án đó được dựng lên môi giới rất là nhiều hoặc là uh, những cái um, sàn giao dịch hay những cái phòng giao dịch bất động sản mọc lên như nấm thì lúc đó là khu vực đó đang bị làm giá tôi nói ví dụ như là một à, số đất giả ở đầu năm thì uh, có một cái uh, xã ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu uh, có một cái thông tin là chủ đầu tư rất là lớn sẽ về đó làm một cái dự án 800 hecta trước khi uh, thông tin đã được tung ra thì giới đầu tư đã âm thầm uh, gom tất cả uh, đất tại cái vị trí đó họ sẽ làm cái, cái làm cái thổi giá là bằng cách nào thì tôi cũng muốn chia sẻ cho bạn một vài cái thông tin để bạn có thể là biết được à, họ sẽ âm thầm uh, gom đất tại cái vị trí đó Ừ, họ có thể là mua hết tất cả đất của những người họ muốn bán ra à, hoặc là những cái người họ chưa muốn bán họ cũng tới xe họ sẽ điều những cái giá để họ mua khi mà họ đã mua được ờ, đại đa số đất ở khu vực đó thì họ sẽ tiến hành thổi giá bằng cách là sẽ kết hợp với giới uh, môi giới cò đất ha và sẽ uh, tung cái thông tin ra là chủ đầu tư lớn uh, sẽ quy hoạch cái khu vực đó thành uh, cái khu đô thị gì đó chẳng hạn cái người đầu tư họ sẽ nghe thông tin là có chủ đầu tư là họ sẽ nhanh chóng mua đất đó để họ đầu tư hy vọng rằng ờ, đất nó sẽ được được đẩy giá lên và họ sẽ có một khoản thu nhập thì ờ, khi mà giới đầu cơ đó họ đã mua gom đất như vậy họ sẽ mua tiến hành mua bán mua qua bán lại ha mua qua bán lại họ có thể là họ dùng những cái chiêu giống như là cho đặt cọc rồi sẽ hoặc là đền cọc để có thể nâng cái giá lên hoặc họ có thể là à, mua đi và bán lại mua cho bạn đó và bán liền cho bạn để cho bạn thấy là giá nó đang tăng ha họ ờ, rất là nhiều cái à, việc mà cái chiêu trò để họ có thể là làm tăng giá mà họ chỉ cần tay trái qua tay phải họ sẽ nâng giá lên một cái mức mà uh, họ mong muốn và khi mà giá đất ở tới cái đỉnh điểm họ mong muốn họ sẽ bán toàn bộ họ rút ra khỏi thị trường và lúc đó những cái người đầu tư vào thị trường vào cái thời điểm mà giá cao như vậy thì họ không thể nào thoát ra được tại vì giá đã quá cao ừ, hiện tại thì ờ, đất tại khu vực đó không hề có một cái hạ tầng cơ sở nào không một cái đường xá cầu cống hay là cái gì để mà ờ, có cơ sở để mà tăng giá cả dân cũng không có để ở hay chưa hề làm một gì đó cho dù dự án đó nó có là thật đi chăng nữa họ mới chỉ là ở tiến hành khảo sát và khi khảo sát xong họ muốn đầu tư thì họ cũng phải xin giấy phép đầu tư một cái khoảng thời gian chờ đợi được cấp phép nó rất là dài mấy năm thì uh, liệu rằng bạn có thể chờ được cái khoảng thời gian đó hay không và giá cái lúc đó nó có ở được cái mức giá mà bạn đã mua hay không thì uh, đó là cái, những cái dấu hiệu và bạn nên khi mà đi đầu tư bạn nên xem xét à, mình nên vào cái thị trường như thế nào có một cái quy tắc để đầu tư đó là cho dù mà bất động sản đó là nhà phố hay căn hộ hay là uh, nhà đất ha hay là bất động sản thương mại đều bạn đều phải là tuân theo cái nguyên tắc là à, bạn phải mua bất động sản là luôn luôn có cái pháp lý rõ ràng hoặc là sổ hồng hoặc là sổ đỏ hoặc là có cái hợp đồng với chủ đầu tư có uy tín cái thứ hai đó là bạn phải luôn luôn à, kiểm tra thông tin từ vài môi giới chứ không chỉ nghe một môi giới ha và đừng nghe môi giới thổi uh, những cái lời cam kết là anh chị cứ mua đi tôi sẽ ra hàng cho anh chị ha không đâu lúc mà bạn mua rồi thì cái việc mà là môi giới đó họ cũng sẽ quay mặt họ sẽ uh, từ chối bán cho bạn ví dụ như vậy thì cái tiền đó là của mình tiền của mình hả mồ hôi nước mắt của mình mình phải giữ ha còn một cái nguyên tắc nữa khi bạn đi đầu tư là luôn luôn tránh xa những nơi mà cái việc mà là mua bán mà người người mua bán nhà nhà mua bán thì nó rất là dễ tạo ra cái tình trạng là sốt đất giả và bạn sẽ là mua giá rất là cao nguyên tắc cuối cùng khi đi đầu tư bạn luôn luôn mua tại những nơi có dân cư sinh sống và có khả năng thu hút dân cư về thì bạn uh, mua thì bạn nó sẽ an toàn cho cái việc mà là uh, đầu tư của bạn đó là một vài cái uh, chi tiết tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc mà khi mà bạn đi đầu tư bạn sẽ đầu tư được an toàn Ờ, luôn luôn bảo toàn được vốn của mình mong rằng cái việc đầu tư của bạn luôn luôn hiệu quả cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi nếu các bạn thấy cái video này nó sẽ giúp được cho một ai đó à, bạn hãy giúp tôi à, chia sẻ cái video này cho họ và để nhận được cái video sớm nhất từ tôi bạn hãy subscribe cái kênh à, YouTube bạn có thể nhận được video sớm nhất khi mà tôi đăng lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo.